có 5 cái mẫu tem để quý anh chị lựa chọn là nhà máy sẽ tặng quý anh chị khi mà quý anh chị uh, sở hữu chiếc xe này Đấy, thì ờ, năm uh, cái mẫu tem này em sẽ lần lượt giới thiệu trong video đây và thứ hai nữa là nâng cấp về cái cam 360 cái xe sẽ được trang bị là bộ cam 360 toàn cảnh giúp cho chiếc xe dễ dàng quan sát khi mà đi vào đường chật hẹp và thứ ba nữa đó là uh, lắp thêm cái bộ cảm biến lùi từ uh, nhà máy cái bộ cảm biến này nó sẽ khác so với lại cái bộ cảm biến mà những chị lắp uh, bên ngoài và cái thứ tư nữa đó là nâng cấp về cái màn hình thì so với trước thì uh, nguyên bản Xpander thì nó chỉ là cái màn hình 7,5 inch thôi thì còn bây giờ thì với phiên bản biệt này thì nó sẽ là màn hình 10 inch màn hình giải trí 10 inch có kết nối Apple Car và Android Auto giúp cho chị xe dễ dàng kết nối điện thoại của quý anh chị này và sử dụng được nhiều tính năng tiện ích ừ, giải trí hơn qua ờ, thông qua ờ, chiếc ờ, điện thoại thông minh của quý anh chị à, hiện tại giá năm bánh của chiếc xe Xpander phiên bản đặc biệt này thì đang được hỗ trợ là 50% thuế trước bạ và bảo hiểm thân vỏ một năm ngoài ra thì nếu quý anh chị mua tại Mitsubishi Trung Thượng bên em thì sẽ tặng thêm cái bộ phụ kiện trị giá là 4 triệu nữa thì ờ, cụ thể về cái khuyến mại từ đại lý bên em như thế nào và giá tốt như thế nào thì quý anh chị vui lòng liên hệ với ông Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 44 em tạm tính cho quý anh chị với cái giá cạnh tranh nhất tại tỉnh đối với ờ, uh, Xpander phiên bản đặc biệt này thì giá lăn bánh của nó là hiện tại giá lăn bánh của nó chỉ còn là 650 triệu à, 55 triệu là ờ, lăn bánh tại tỉnh còn vâng, đối với lại chiếc xe Xpander bản thường thì giá lăn bánh của nó hiện tại là 650 triệu chỉ chênh nhau 5 triệu so với lại Xpander bản thường nhưng mà quý anh chị đã được sở hữu bốn cái option nâng cấp so với bản thường thì bản thường cũng đang với số động cũng đang được tặng là 7 cân vỏ quý anh nhé nhưng riêng với với à, Xpander số sàn thì nó sẽ không được tặng 7 tơ vỏ đâu thì bản số sàn thì hiện tại nếu mà năm bánh đại tỉnh nó chỉ còn à, bây giờ là giá sẽ là 580 triệu và năm bánh đại tỉnh chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái ờ, nâng cấp từ của chiếc xe Xpander phiên bản đặc biệt này so với lại ờ, Xpander thường anh chị xem mà đánh giá xem là với phiên bản đặc biệt này thì nó có xứng đáng với cái giá mà em báo với quý chị hay không hãy cho em một cái bình luận ở phía dưới video nếu quý chị cảm thấy cái Xpander phiên bản đặc biệt này là phù hợp với mình và đẹp thì chúng ta cùng xem ờ, qua cái video giới thiệu về cái sản phẩm Xpander phiên bản đặc biệt này nhé Transmission, Mitsubishi Motors. Do tình hình dịch Covid nên chiếc xe Xpander phiên bản đặc biệt này vẫn chưa có mặt tại ờ, Seoul bên em. Và thời gian sớm nhất nó về tại Seoul bên em là rơi tầm khoảng 15 tháng 9. Lúc đó thì em sẽ quay một video chia sẻ thực tế xe Xpander phiên bản đặc biệt này tới quý anh chị. Và để nhận thông báo video thì ờ, quý anh chị vui lòng ờ, đăng ký kênh YouTube của em để nhận thông báo nhé. Và Xpander phiên bản đặc biệt này thì em cũng lưu ý với quý chị là đây là bản kỷ niệm của nhà máy nên là nhà máy chỉ sản xuất là 500 xe phân phối trên toàn quốc nên chị quan tâm thì vui lòng mà hãy gọi điện cho em theo số điện thoại là 0936 929 444 để đặt xe và sẽ có chiếc xe sớm nhất vào cuối tháng 9 này đấy là kể từ ngày hôm nay khi anh chị đặt xe tại showroom em thì em sẽ có xe sớm nhất cho quý, anh chị cuối tháng 9 đĩa phiên bản đặc biệt này uh, lắp ráp tại Việt Nam nên là sẽ có 5 màu để quý chị lựa chọn bao gồm là trắng đen đỏ sáng bạc và nâu kèm theo đó là cũng tặng quý chị là năm cái bộ đề can quý chị lựa chọn xem là mình thích cái ờ, bộ đề can nào thì ờ, bên em sẽ dán bộ đề can đó cho quý chị về thông số kỹ thuật của chiếc xe Bander phiên bản đặc biệt này thì em có một để cái đường link website để quý anh chị và đó là tham khảo xem chi tiết về các thông số kỹ thuật cũng như là an toàn của chiếc xe bao gồm những cái gì trên video này em ờ, cũng không muốn chia sẻ nhiều tại vì nó dài quá đó thì quý anh chị có thể vào đấy để tham khảo quý anh chị nhé ở dưới video này ờ, có cái đường link ấy. Ờ, và qua video này thì hy vọng là em đã cung cấp những cái thông tin bổ ích và cần thiết đối với anh chị về chiếc xe Xpander Cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.